Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Duy Khải em ơi Và sau một hôm khai test xét định quốc Thì nó cũng có khá là nhiều ưu điểm và nhược điểm Ưu điểm ở cái xét định quốc này Thì nó đạt cho cái con dầu đang của Khải là 80 chón, 80 chậm Kèm với một cây à, lôi sát nồi cong Và lượng thắng lôi thì được một món Và anh em cùng xem sơ qua Đó nè Đó, thì nó có cái ưu điểm, nhược điểm Ưu điểm là đạt được 80 chón, 80 chậm, một món khăn lôi và một cây lôi sắt nội công ưu điểm là thêm được một món lôi sắt nội công đó xích đồ thì khá ok nhưng mà lượng máu của nó tầm này thì tăng 195 sinh khí rồi mà máu có một k 8 còn một k 9 này đó thì khải không ưng cho lắm hôm nay thì vẫn có top 6 tấm kim ấy đó đây sẽ định quốc đâu nói thì sẽ vào đồ xanh này thì thực sự sẽ ờ, định quốc ờ, dành cho chỗ đang thì cũng chưa hợp lý cho lắm nếu có được gia truyền kháng cảm đẹp đẹp một chút thì mày ra bù lại giống như một gia truyền cặp phong phòng thủ lý kháng tất cả kháng lôi thì may ra thì có thể xài xếp đường quắc được bù lại cho cái hướng kháng được thì vì xếp đường quắc này thực sự là khá là đẹp nhưng mà lượng sinh lực khá là thấp nữa đó cái uh, nhược điểm của nó thì lại sinh lực rất là thấp trong khi đó thẻ bù lại này món này sinh lực ngập bội này đẹp ok trên trăm nhận trên 100 rồi dây, dây nhận này cũng trên 100 đó tính ra trên 100 sinh lực nhưng mà lượng sinh lực khá thấp chưa nói là cái này được cầm 200 nữa rồi ờ, đỡ một món kháng lôi là chỗ giá truyền anh em ơi nếu như khải mang một món ờ, kháng lôi ở đây thì tương đương như là một giá truyền kháng tất cả 11 cộng với kháng kháng lôi 11 nữa đi thì ờ, khải sẽ được chỗ này kháng lôi chỉ được 27 mà thôi kháng lôi được 27 phòng thủ 52 kháng hàng 46 kháng họ được uh, 59 đó nếu mà như vậy được kháng họ được 59 đó, ok chưa rồi bây giờ thì khải sẽ chuyển về xét hiệp cốt cho anh em xem xếp hiệp cốt thì nó nhìn hơn chỗ nào và nó hơn xếp định quốc chỗ nào và thua chỗ nào em cùng xem sơ qua đây trước mắt cho anh em xem cái, cái vấn đề lúc này top tống kiềm này nói cho anh em xem luôn chứ vừa rồi đánh cái top tống kiềm top xấu như nè mà không ưng cho lắm lượng máu thấp quá nhanh rất là nhanh chết nè đây nè nên là khả quyết định đổi đó rồi thì top 6 tống kiềm ấy 104 mạng đó với xét định quốc đó rồi bây giờ khả tải cho anh em xem giờ đỡ cái kiểu ờ, mấu tóc hàng Khai cũng không thích là ok ở lần này thay đổi thì Khai có một thay đổi đó là ở ờ, cái cây vũ khí nè cây vũ khí này uh, lôi sát 128 kèm với 102 sinh lực thì bù đi sức lại thì dư được 33 điểm sinh khí 33 điểm sinh khí thì Khai cộng vào nội công đi thì nó sẽ lên được cây vũ khí này tương đương là khoảng 161 lôi sát đó. rồi coi như dòng sinh lực bỏ không có đó rồi anh em xem nha Đấy, với lại xét hiệp cốt của Khải thì Khải có những trang bị đồ xanh là mắt sinh lực rất là đẹp nên là Khải nghĩ là khả năng diệt xét hiệp cốt là chuẩn hơn sau khi đòi đánh một hôm thì xét hiệp, cốt ok hơn Yo. <coughs> Dạ. điểm uh, tiềm năng nón này, áo này, nhẫn này dây chuyền này quần tây này đau này. thành lưng này. dây này đó bỏ cái này vô thừa đó, ok đây là xét hiệp cốt ừ, tên lộn lại nè đây nè như nãy thì à, đó tầm này chưa tăng sinh khí nè mày mấu đã một cặp bảy hơn nè chưa tăng sinh khí nha đó, chưa tăng sinh khí nha nè vẫn quay về sơ độ cũ rồi sinh lực khá cao thủ lý 80 chậm tính ra là 80 chậm này đó 80 chón này khả năng phân vân là nên dùng 40 chậm 80 chón kèm một món khăn lôi hay là 80 chậm 80 chón không mang khăn lôi đó khả năng phân vân chỗ đó đó nếu không mang khăn lôi khăn lôi chỉ có 8 điểm thôi thực sự là một cái cắn lôi rất là thấp ừ, thấy chưa khả năng vân vân chỗ đó rồi lúc à, này là khải tăng uh, sinh khế vào đây là 196 195 đây cho anh em xem đó thì nếu mà khải tăng vô một chỗ này 195 thì mana máu của khải lên được uh, hơn uh, gần 400 máu đó. gần hơn 400 máu này thấy chưa gần 400 máu thấy chưa ok chưa đó lần này thì khải sẽ không uh, tăng vào sinh khí nữa bằng xét hiệp cốt thì khải sẽ tăng không tăng vào sinh khí nữa khải tăng full dam luôn rồi với cái à, kiếm như thế này thì à, cái đao như thế này thì Khải sẽ cố gắng lên thử được bao nhiêu lực tay nếu mà lên được 4 kênh 5 thì nó lại quá ôi gì luôn thành cái điểm ơi đỡ mà nói chơi vào đam thì có hai hướng một là full đam hai là full trâu nó cũng khải khải tính theo à, chắc là khải đánh theo hướng full đam rồi khải đi tống kim kết mạng cho nó sướng 26 đôi giày khải đăng 32 mình sẽ tăng cái nó lên uh, dần dần tí Rồi 32 kèm với 33 55 Vậy phải lấy cái này ra nó sẽ bị thọt một điểm Thì nó được 31 31 của đôi giày này 28 là chưa đủ Thì một điểm nó 33 Rồi chọn móc của đôi giày Rồi tính tiếp nè móc của đôi giày đúng không Rồi mang này nhiều 18 điểm tầm này khá chơi thành uh, ờ, mắt mất tầm vọng vô ngã tại vì tầm này khá chơi full down nên là lượng mana khá khá là cao khá sẽ đẩy về hướng tầm vọng cho nó càng cao cho nó tốt mana rồi bây giờ lực tây là được ba k 6 bước lên được hai ờ, bốn k năm không đó thấy chưa lên được bốn k năm này số 17 4 k 3 cố gắng lên được 4 k 4 nha 4 k 4 còn lại ít tăng máu hợp lý 4 k 4 4 k lên 4 k 3 bên này lên 4 k 5 không đó lần này khả đã lực tay lên nha nè 4 k 5 4 k 3 một cái 4 k 5 một cái 4 k 3 là hợp lý luôn máu lên được uh, k 8 là được vẫn giữ như cũ mà lực tay lên em thôi này ạc này chưa mát tay vi kinh nha mát tay vi kinh là khai khác nữa nè đó máu k 8 ok chưa đó thêm được uh, ờ, 150 đam nữa anh em thấy ok chưa với xét hiệp cốt này anh em thấy hiệu quả chưa khải không tăng sinh khí anh em hiểu chưa không tăng sinh khí đó full đam em thấy chưa không tăng sinh khí mà máu khải vẫn đặt cho mình đó là 1008 ờ, nó mất chỉ còn tầm 50 điểm sinh lực mất 50 điểm đấy khải nghĩ là lúc nãy là 1880 đây là 1830 thì mất 50 điểm sinh lực <clears throat> nhưng mà bù lại cho mình là lúc nãy mình có 4 k 350 thôi mình bù lại cho mình được 150 điểm đam vào cái lực tay trái của những lực tay phải luôn đó ok chưa đó, full đam rồi bù còn lại cái uh, nhược điểm của nó thì uh, nếu mà không ăn thắng lôi thì thắng lôi khải có 8 thôi đó là hiện tại bây giờ khải đang có 80 chón 80 chón 80 chậm đó ok chưa kèm một cây à, lôi sắc nội một cái đao lôi sắc nội đó, ok chưa đó là cái uh, nhược điểm của nó còn ưu điểm là không có kháng lôi kháng lôi hơi bị phèn còn bây giờ thì mang uh, bỏ cái bao tay này ra mang bao tay kháng lôi 26 vô thì kháng lôi sẽ có lên một chút đó rồi bắt đầu giờ chúng ta làm lại 54 732 54 732 rồi bắt đầu là giờ 40 chậm nha vô khăn lôi lên một 14 732 rồi Ui, này nó mất đi ít sinh lực tại vì cái uh, bao tay này không có sinh lực bao nhiêu này chẳng đúng là 732 thì nó mới đặt mất của cái lực đam nó ghê chưa máu còn hơn trăm bảy thôi mất đi 100 máu từ từ lên được 4.000 năm thì hiện tại với chất đồ này thì kháng lôi được 34 đó kháng hỏa được 38 phòng thủ 52 kháng hàng 68 khá là cao rồi uh, à, chó thì vẫn 80 chó 40 chậm đó mất đi một món 5 chậm thay vào món kháng lôi và vẫn là cài lôi sắc nội ừ. rồi ok chưa này mình có đầu tư thêm một cái ấn khăn lôi nữa là đẹp rồi nè đó rồi khả nghĩ là chắc hãy mang như thế này khả quýnh 40 chậm 80 chón thôi được khả test chọn tống kim nếu mà ổn thì vẫn giữ như thế này mà đánh thôi tại vì à, khả thấy với cái thế trận tầm này giỏ đang khá nhiều không mang khăn lôi là tôn. còn làm chậm thì khả nghĩ 40 là đủ đánh rồi nè 40 làm chậm là khả đủ đánh thì tại vì tầm này chón khá, vỏ đang khá nhiều nên là ưu tiên 80 chón chậm thì hai món như thế này phòng thủ lý và chậm như thế này khả nghĩ là ok rồi. người ta đánh mình cũng không chết một cái không chết được mình cũng kích công mình chạy được nè nên là thằng nghĩ bù vào món khăn lôi này 26 hợp lý rồi đó bây giờ xuống đảo em ơi đó lúc nãy ra được uh, top 6 tông kim được phi phong này mang vô đó ok chưa đó vậy thôi cho vào ngay nè máu được k 8 mất đi trăm máu mất đi trăm máu mà lên được uh, con đi trăm máu nó được ờ, chấm trăm năm mươi lượt tây tương đương bù qua bù lại <clears throat> mai thử thôi này có chơi full dam anh em full dam nên là cái máu mình nghĩ là một cặp 7 cặp 8 thì cũng ok rồi chơi như đại sư hình đó kháng lo cả xấu à À đủ Vậy hả? Đại hình cái nó là cái sớm rồi hả? <laughs> định Quốc hả? Định Quốc kháng không cao anh em ơi Định quất khá là bình thường Định Quốc nếu mang định Quốc thì kháng lôi có 26 rồi Khá là dọn Định Quốc ờ, hiệu ứng thôi, không có kháng đâu Không có kháng Rồi, nó tầm này là kháng tầm trung nè Ok chưa? Mỗi cái được 30 Chơi như đại dị hình luôn à <laughs> Hoặc là khô máu luôn, 80 chậm đó cắn lôi vô đó cắn lắc nam nó hai hướng vậy thôi ok theo anh em bảo chơi giống như đại hình khô máu luôn ok thích khô máu thì chơi khô máu đó rồi khô máu luôn kháng lôi 18 kháng lôi 18 thôi bỏ kháng tất cả ra kháng lôi cả 8 điểm thôi đó kháng lôi cả 8 điểm thôi nha <clears throat> kháng lôi cả 8 điểm thôi <clears throat> rồi mai cái lách bù lách đánh cho anh em xem 80 tròn 80 chậm nha đó Đúng rồi 8 điểm thôi rồi lực tay 4 năm, đáy lực tay lên được gần 150 lực tay ok chưa kiếm cái chuyền đẹp nhưng mà vấn đề là nó thực sự này kiếm cái chuyền đẹp thì ok nhưng mà không có cho chuyền đẹp đẹp nó là vấn đề nè không có cho chuyền đẹp nó là vấn đề xe bên này hơi hiếm chưa vẫn chưa ra cho chuyền nào đẹp <clears throat> ok bỏ lôi luôn đó rồi bạn kháng cả vô đó easy game luôn mai đánh 80 chón 80 chậm nha nè nếu không ổn thì khả sẽ ờ, thay cái bao tay này ra mang tay kháng lôi vô đó tại vì ờ, tầm này thì kích được nè kích được sức mạnh 100 nên là cái bao tay này có thể thay ra thì vào được cũng thích thì lên đảo thôi tại vì lên đảo tầm này cũng rẻ đó, ok xuống đảo nha đó xem hồi quyết định như vậy đi 80 chọn 80 chậm quay về sẽ đồ cũ không chơi kháng lôi luôn mang quay lôi sắt Hả? Ờ. Thôi, anh đã hình chơi 100 uh, 120 trón 80 trọng. Đúng rồi. Do mang xét tình em, mang xét tình ở gia truyền tình thì có dòng làm chậm 140 nên là được uh, 120 trón 80 trọng chuẩn rồi. Không sao đâu. Hôm nay Khải đẩy mắt uh, tỏ vòng vô ngã lên một chút thì Khải nghĩ ok, không sao đâu. 15 <clears throat> <coughs> hôm nay thì vẫn có tốt nhưng mà khải muốn đẩy về cái hướng đó là lên một xíu đam nữa em lúc nãy thì lực tây khải có bốn nghìn hai thôi và lần này khải đẩy lên là bốn nghìn ba và bốn nghìn năm đó đẩy hơn một trăm mấy lực tây nữa thấy cái này ra cái này ra của cái này mượn nên là khải trả lại nè nồi cong 700 thôi à. không sao đâu với ngàn tám này đánh được nè hồi nãy đánh cũng một nghìn tám máu thôi nè lúc này đánh cũng một ngàn tám máu thôi này vẫn một ngàn tám thôi cứ đợi test đi bốn nghìn năm full đam nói chung là hôm nay đánh full đam ờ. ngày mai không ổn khả sẽ tính tiếp là giảm đam lại dạ thôi không cái này có 18 điểm ở cái dòng đồ này thì nó có ưu điểm là phòng thủ khá là cao nè phòng thủ khá được 62 kháng hàng được 75 còn mà mang xét định quốc thì phòng thủ khả chỉ có 25 kèm với giá trị 11 đi phòng thủ chỉ có 3 ít thôi khá là thấp đó cái uh, nhược điểm của xét set định quốc là kháng khá là thấp phòng thủ không có kháng banh cũng không có kháng lôi cũng không có bao nhiêu mà bù lại được cái là kháng họ được hai món là được bốn ít ngang nhau nói chung lượng kháng họ tương đối tại vì cũng hai món kháng họ thôi rồi ok thôi được khá được này mà tầm này khá, khá được không sao đâu mai test không ổn thì tính sâu như này đó rồi xuống đảo thôi anh em xem video đừng quên ờ, trong like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi còn nếu anh em thích thì à, có thể là gọi là giảm đam là như cũ giảm đam như cũ thì à, vẫn như cũ là 4.200 rồi lại bù máu bù máu thì máu khả sẽ lên được 2.000 à, 2.000 mấy 2.400 máu khả 2.400 không biết đâu đó, đó ok chưa à, là 4 4.000 bằng 4.400 đi đó rồi được 118 máu à, máu 2001 ok chưa Đợt này chưa mát nè em ơi, Khải chưa có chưa có tay tiên kinh nữa, Khải có tay tiên kinh nữa khác nè. Đó. Hay là vẫn giữ đam như cũ. Đúng rồi, nếu mà cho đình quốc là phải nhận như chiền này nó các kia phải đẹp, thì sự là chưa đỡ đẹp để mà cho đình quốc nè. Đó, ok chưa? Đó, theo anh em quyết định đó. Ok bây giờ là Khải à, vẫn giữ cái đam như cũ là 4.200 và Khải đẩy tròn chỗ này là 4.400 và giữ lại lượng máu. Này tương đối chưa? Khải nghĩ tầm này mai đánh tống kim chứ cũng có tốt hay gì á nhưng mà lúc nãy khải muốn là full dam hơn mà không sao ok test thôi không thích full dam thì mình lên máu một tí đó tương đối luôn rồi xuống đảo như nào đó. theo nhiều ý kiến của em thì khải nghĩ ờ, một là full dam hai là vừa đam vừa máu tương đối tương tự như vậy ở cái hướng này là gọi là vừa đam vừa máu như nào đó ok chưa còn khải khải thích chơi khô máu sướng hơn tại vì vô đó khải cắn lách mà đó đó anh em ok chưa còn <clears throat> khải khải thích chơi khô máu nè trưởng phạt phạt phạt phạt khô máu luôn nhồi máu khô máu nhồi máu khô máu luôn <laughs> đó nhiều anh em là thích hướng khác nói chung có hai hướng như vậy nè còn đó những từ hướng hướng tăng như khải này á là hướng uh, hai sinh khí tám nội công là gọi là hướng đam đó là gọi là hai hai sinh khí tám nội công còn lúc nãy mà full nội công là gọi là khô máu full nội công full đam luôn không sinh khí đó. ừ, ok nha xuống đảo như nè vô lách nữa cho châu châu tới chứ lúc này đánh với một k 8 máu thì cảm giác à, chết cũng khá là dữ á ừ, đỡ vài bọn ngựa ok rồi hợp lý nha rồi xuống đảo rồi ok luôn không ổn thì mình tay lại nè không bao nhiêu đâu nó khá là rẻ tiền tại con này rất rẻ ok anh em đồng ý là ok thôi không sao hết ừ, rồi xuống rồi đừng quên cho một like ủng hộ chơi nha em ơi đó